Chào mừng các bạn đến mới kênh xem tử vi, phong thủy thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2021, tức ngày 11 tháng 2 tháng 2021 âm lịch, ngày canh ngọ, tháng tân mão, năm tân sửu. Con giáp xung ngày ất sửu hôm nay là nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng tân mão là quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. 1. Tử vi tuổi tý, Xem tử vi thứ ba ngày mới, người tuổi Tý hay sẽ có xu hướng căng thẳng và nóng nảy trong ngày hôm nay do phải chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Khi đối mặt với vấn đề khó giải quyết, con giáp này thường có nhiều suy nghĩ cực đoan, dẫn đến hành động nông nổi. Về đường tình duyên, người tuổi Tý có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới, tuy nhiên, chưa chắc những người ấy đã đến với bạn một cách chân thành. Bạn nên giữ khoảng cách với họ, hoặc ít nhất hãy để thời gian tìm hiểu thêm. Thương quan cho thấy chuyện thi cử của con giáp này cũng không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Vì vậy, nếu phải tham gia thi cử hay ứng tuyển, bạn nên chuẩn bị thật cẩn thận, đồng thời cố gắng giữ bình tĩnh dù gặp phải tình huống hóc búa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày mới, cục diện tương hại tác động khiến tâm trạng của người tuổi Sửu luôn thất thường trong ngày hôm nay, Tuy bạn là người có nhiều kinh nghiệm sống nhưng vì tính nóng nảy mà điều đó khiến cho con giáp này có những hành động, lời nói sai lầm mất hòa khí với mọi người xung quanh. Hỏa sinh thổ cho biết chuyện tình cảm giữa con giáp này và người ấy luôn thấu hiểu cho nhau. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hai người luôn tâm sự với nhau để cảm thấy nhẹ lòng hơn, và cả hai đều biết rằng giấu mọi chuyện trong lòng sẽ khiến hai người ngày một xa nhau. Trong công việc do bản tính cố chấp, nóng nảy mà bạn đã đánh mất đi nhiều cơ hội may mắn, Ngoài ra bạn bị nhiều người thù ghét vì những lời nói vô ý của mình. Do đó hãy thay đổi dần tính cách này của mình đi nhé những chú trâu. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Hợi, Dậu. 3. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi thứ ba ngày mới, tam hợp giúp đỡ người tuổi Dần, khiến con giáp này trở nên quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay chứ không chần chừ, do dự, Tuy nhiên, đây lại là lý do khiến những quyết định của bạn trở nên khá hấp tấp và vội vàng. Để đạt được thành công trong công việc, những người tuổi dần cần duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện kế hoạch, chứ đừng nên chỉ làm theo hứng thú nhất thời rồi về sau thì bỏ bê, chán nản. Mộc sinh hỏa cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp, bạn luôn tôn trọng nửa kia nên không bao giờ quyết định mọi chuyện trong gia đình một mình mà luôn luôn trao đổi ý kiến với người ấy, để vợ chồng đạt được sự đồng thuận. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Cục diện tương phá cho biết người tuổi mão rằng bạn cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Tốt nhất, con giáp này không nên chi tiêu quá hào phóng và tránh nhẹ dạ cả tin, mắc phải mánh của đối tượng lừa đảo. Nếu người tuổi mão đang làm công việc kinh doanh, thì không nên vội vàng đi đến quyết định đầu tư vào thời điểm này nếu không muốn bị kẻ thù ngáng chân hoặc vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn. Chính tài cho thấy những người tuổi mão luôn chăm chỉ làm lụng và chịu khó cóp nhặt sẽ dần có được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tiền có được không chỉ là do làm ăn, mà còn cần bạn phải có một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Thiên ấn chiếu mệnh, những người tuổi thìn trong ngày hôm nay có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc, nhất là với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học hoặc nghiên cứu. Con giáp này có thể phát huy được điểm mạnh của mình và được người khác ngưỡng mộ. Những người tuổi thìn vốn là người thông minh và giàu kinh nghiệm, đặc biệt bạn là người có tính tình lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh vì thế luôn nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp, người thân, bạn bè, vì thế khi gặp bất cứ khó khăn gì cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình sẽ xảy ra bất hòa trong ngày hôm nay. Bạn và cha mẹ luôn có những quan điểm sống trái ngược nhau chính vì thế thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi dẫn đến mối quan hệ không được thân thiết. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Tử vi phương Đông 12 con giáp, trong ngày hôm nay công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi do có sự trợ giúp của Tam hội. Con giáp này nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ thái độ hòa nhã và khéo léo. May mắn hơn, bạn còn có thể gặp được quý nhân. Tử vi 12 con giáp nhắc nhở bạn nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt những cơ hội may mắn xuất hiện ở trước mắt, không nên nghi ngờ năng lực của chính mình, bởi một khi những cơ hội quý giá đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lại lần thứ hai. Trong ngày hôm nay trực bình là ngày tốt cho mọi công việc. Vì vậy, nếu có công việc đã lên kế hoạch từ lâu, con giáp này nên chủ động thực hiện ngay, không nên tiếp tục trần trừ, do dự để lỡ thời cơ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Do tác động của cục diện tự hình mà trong ngày hôm nay người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh dễ đưa ra những quyết định nóng vội do không chịu được những lời nói khích bác của người khác, nếu không đề phòng, bạn cũng có thể sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Nếu bạn là nhà lãnh đạo thì hãy chú ý lắng nghe những góp ý của người dưới để thay đổi cách quản lý của mình cho phù hợp tránh chỉ nghe những lời su nịnh của kẻ gian. Ngoài ra bạn nên học cách tiếp thu cả những ý kiến tiêu cực, bởi đó là một trong số những định hướng giúp bạn hoàn thiện bản thân. Hôm nay là một ngày khá thích hợp để xuất hành, vì vậy, nếu có công việc bắt buộc phải xa nhà thì bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần, giúp mọi chuyện thêm phần suôn sẻ. Đồng thời, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe để phòng tránh bệnh dịch. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, Tử vi 12 con giáp ngày mới nói rằng hỏa sinh thổ, người tuổi mùi nhận được nhiều sự chú ý từ những người khác phái, nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng hơn với những người khác giới, bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Nếu những người tuổi mùi đã lập gia đình, thì hôm nay là một ngày trôi qua bình yên bên cạnh gia đình nhỏ. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi về đến nhà, dù công việc ngoài xã hội có áp lực đến đâu, Chính ấn cho thấy trong ngày hôm nay người tuổi mùi nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ sự thông minh, chín chắn, dù thành công cũng không ham danh lợi của mình. Hãy phát huy điểm mạnh để có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân, Tỷ kiên gây rối, người tuổi thân có thể sẽ xảy ra những tranh chấp với bạn bè hoặc đồng nghiệp, những tranh chấp ấy có thể tác động trực tiếp tới quyền lợi của bạn, khiến bạn dễ trở nên nóng nảy, thậm chí hành động nông nổi. Trong công việc bạn hãy giữ vững quan điểm của mình để không bị những lời điều tiếng lung lay. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên tìm những người đồng chí hướng với mình, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, không nên tự cô lập, không hòa nhập với đồng nghiệp, Hỏa khắc kim, trong ngày hôm nay mối quan hệ của bạn và người bạn đời của mình không mấy tốt đẹp. Bạn có thể khiến nửa kia tức giận vì một lầm lỡ nào đó, Hãy thành khẩn nhận lỗi để hóa giải những xích mích không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thìn, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu. Tử vi 12 con giáp miễn phí nói cho biết do ảnh hưởng của kiếp tài khiến cho người tuổi dậu có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí, đôi khi là liều lĩnh. Dù có tính tình thẳng thắn nhưng bạn lại không suy nghĩ kỹ càng, dễ tin theo những lời suối bẩy của người ngoài, những phi vụ tranh quyền đoạt lợi có thể khiến người tuổi dậu vướng phải nhiều rắc rối. Đừng để quyền thế hay đồng tiền làm mờ mắt, bởi dù sao thì cuộc sống của bạn vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn thế, hãy biết trân trọng những gì trước mắt. Hỏa khắc kim cũng cho thấy trong ngày hôm nay chuyện tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không chỉ chuốc lấy tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ quý nhân phù trợ thìn, tỵ, sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên ấn nâng đỡ, những người tuổi Tuất nắm những vị trí quan trọng ở công ty dễ dàng thể hiện được quyền uy của mình, khiến cấp dưới phải cúi đầu nghe lệnh. Sự thông minh, giỏi ứng biến có thể giúp bạn hoạch định kế hoạch rất rõ ràng. Tuy nhiên trong công việc con giáp này cần phải quan tâm hơn đến cảm nhận của người khác hơn, không nên chỉ khăng khăng làm theo ý mình. Đôi khi những quyết định của bạn quá dứt khoát, khiến người khác khó xử hoặc bị tổn thương. Hỏa sinh thổ, những người tuổi tuất sẽ có một ngày hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi ngày 23 tháng 3 năm 2021 hôm nay. Thủy khắc hỏa, những người tuổi hợi dễ gặp điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội, bạn không nên quá thất vọng hoặc tổn thương vì bị người khác đối xử lạnh nhạt. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự. Trong gia đình, chuyện vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra những tranh cãi, bất đồng. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Thực thần cho thấy các mối làm ăn của con giáp này đang có dấu hiệu phát triển khá tốt,